các cô chú anh chị đang rất lo lắng về những căn bệnh tim như là hở bên tim hai lá ba lá yếu tim ờ, thiếu máu tim hồi hộp đập nhanh thì hôm nay em sẽ chia sẻ một cái bài thuốc ờ, đơn giản nhưng là rất hiệu quả luôn nha từ trái chuối sim xanh ờ, và nhãn lòng nha nhãn lòng người ta còn được gọi là cái lạc tiên á thì chuối sim nam mình dùng 7 trái nữ mình dùng 9 trái nha cây nhãn lồng mình hái về mình rửa sạch với nước muối sau đó mình cắt nhỏ ra còn chuối thì mình tước sơ cái vỏ bên ngoài à, và mình cắt nhỏ ra mình ngâm với nước chanh với muối cho nó trắng nha nó đừng bị đen rồi mình cho hai cái hỗn hợp này à, vào một cái nồi và mình à, đổ 40 lít nước vào mình nấu còn lại 2 lít nha 2 lít nước này mình chia đều mình uống trong một ngày nha thì cái hỗn hợp này mình có thể nấu thêm một lần nữa vào ngày hôm sau và mình nấu tương tự như ngày đầu nha mình uống liên tục cho em một tháng nha thì hiệu quả của của nó mang lại rất là tuyệt vời luôn á à, em xin chúc cho cả nhà mau hết bệnh nha